với ờ, theo phong cách mẫu hiện đại nha quý vị và hình vuông. Với căn nhà chúng ta thì được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu nha quý anh chị. Và đây là một căn nhà với diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 18m và được xây dựng với thiết kế cũng như là full nội thất đầy đủ gia đình mình. Với công năng sử dụng là khu vực sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp và có 3 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh cũng như là đang để một phòng ở bên trên cũng như là một phòng trống cũng như là để là làm phòng ờ, tập kim nha quý vị. Hiện tại thì uh, Ờ, chưa có ngăn ra thành phòng cũng như là để ờ, thoáng luôn cho gia đình mình chúng ta có thể là sử dụng làm phòng à, tập kim đều được nha Còn à, sau này thì à, gia đình mình chúng ta có thể là cái tạo thêm để làm phòng ngủ đều được nha quý vị Với bên trên thì chúng ta sẽ có cái phòng thờ, phòng giặt và sơn thượng trước sau Cũng là một căn nhà với hướng chính là hướng Tây Nam nha quý vị Thuộc ai phong thủy là Tây Tứ Trạch Và căn nhà chúng ta thì nằm trong một khu giải khu phân lô, khu xây dựng, khu đồng bộ Và khu đây thì đã ở một số căn rồi Cũng là một số căn thì đã đang trong quá trình là xây dựng nha quý vị Đây và con đường của nhà mình là một con đường rộng lên đến khoảng 10 m và một con đường thông Đấy, với uh, căn nhà này thì à, ngay sát với mặt tiền đường uh, Nguyễn Văn Quá luôn nha quý vị. Chỉ cách đường uh, tiền đường Nguyễn Văn Quá tầm cỡ khoảng uh, 100 m đi bộ thôi. Và ngay sát bên đối diện của căn nhà chúng ta đây thì uh, có một cái khu vực uh, sân uh, đá banh này. Đấy, khu vực uh, sân đá banh ở ngay trước nhà luôn nha quý vị. Đấy, và con đường này là một con đường thông Gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng công ty Kinh doanh về buôn bán hàng online Với căn nhà chúng ta thì ngay sát bên lại khu vực à, cầu vượt Quang Trung Ngay à, sang bên à, khu vực quận Cỏ Vấp thì rất là gần nha quý vị Một căn nhà với xây dựng full nội thất rất đẹp mà tuyệt vời Và căn nhà này thì đang được gia chủ chào với một giá bán chỉ với hơn 6 tỷ đồng một xíu thôi Và còn thương lượng nha đây và ở bên trong đây à, cũng như là qua căn nhà chúng ta thì đang có một số căn ở bên trong cũng là đang kêu bán nha quý vị Thì à, căn nhà mình đây là căn nhà đầu tiên ở bên ngoài Và bên trong đường đi vào bên trong thì à, chúng ta đang còn một số căn đang chủ nhà cũng đang cần bán nha và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý vị và mọi người khách hàng một căn nhà với xây dựng thiết kế lửng là lửng xui như quý vị Với căn nhà mới đẹp và tặng full nội thất nha và căn nhà này thì à, phải nói là một vị trí nằm ngay à, sát bến lại khu vực à, cầu vượt Quang Trung và ngay sát bến lại khu vực siêu thị MH2 đang xây dựng cũng như là đang làm ở trên đường Phao Nết nha quý vị và gần với lại khu vực đường quốc lộ 1A thông từ Bắc vào Nam từ Nam ra Bắc nha quý vị. Với căn nhà thì xây mới và đã có sổ hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi, mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Và căn nhà này thì sẽ được gia chủ là mua và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 khá là đẹp những ai đang à, xem và đang quan tâm cũng như là muốn lựa chọn và mua cho mình những cái căn nhà đẹp ở trên khu vực à, quận 12 mà ngay sát bên với lại khu vực quận Gò Vấp thì à, đây là một trong những căn nhà phải nói là tuyệt vời và nhà xây mới thiết kế đẹp và được tặng full nội thất đầy đủ hết nha Khu vực bên ngoài thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế cho gia đình chúng ta với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh. Bên trong thì ờ, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly và với làm bốn cánh luôn nha quý vị. Khu vực ở đây thì ờ, chúng ta sẽ có không gian đậu cả ô tô. Khoảng này thì đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ cũng là xe bán tải đậu vừa nha. Căn nhà là ngang 4m2 và độ sâu là 18m nha quý vị. Xây dựng một trệt một lửng 3 lầu. Với hiện tại thì đang có 3 phòng ngủ chính và một phòng thờ cũng là phòng tập kim, phòng sông hơi ở bên trên nha quý vị. Với à, bên trên thì à, chúng ta sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng nữa nha. Và ở ngay khu vực à, bên đây thì à, sẽ được gia chủ là mua và tặng gia đình chúng ta với những các cái kệ này để những các cái à, giày xếp, các cái mũ nón nha quý vị. Sàn thì ờ, được gia chủ là lót gạch bóng kiếng, gạch 60 x 60, gạch vuông và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái viên gạch cao lên đến khoảng 1m2 rồi. Bên trên ờ, trần thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với những các hệ thống trần thạch cao kèm theo là đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Đây rất là đẹp và tuyệt vời nha Và khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có cái phòng bếp cũng như là khu vực phòng vệ sinh ở bên dưới tầng trệt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 và được gia chủ làm tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế nha. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có um, hệ thống là trần thạch cao và đèn led, đèn chùm đèn chiếu sáng như căn nhà mình nhớ quý vị. Đây là một trong những căn nhà phải nói là xây mới và thiết kế đẹp và đang có giá bán là chỉ với giá là 6 tỷ um, 600 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Một căn nhà ngang 4m2 và độ sâu là lên đến uh, uh, 18m và đường sau thì à, chủ nhà có để à, khoảng giếng trời khu vực đường sau này Nhà mình là hai mặt tiền, mặt tiền đằng trước và mặt tiền đằng sau luôn nha quý vị. Khu vực đằng sau đây thì à, chủ nhà đang à, trong à, chuẩn bị là sẽ làm phòng vệ sinh ở đằng sau. Cho nên là đang hoàn công, chờ hoàn công xong sẽ làm phòng vệ sinh ở đằng sau luôn nha. Đấy và có sân phơi đường sau của căn nhà mình. Đấy với bên trên thì chúng ta sẽ có những các cái lan can ngăn và đường sau đường trước chúng ta sẽ có cửa sổ để lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị. Đấy và bên dưới không gian phòng uh, vệ, vệ uh, sinh cũng như là phòng bếp của căn nhà mình ở bên dưới tầng trệt nha. Đấy và di chuyển ở khu vực bên trên thì uh, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng tầng lửng của căn nhà mình nha quý vị. Một trong những căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời đang được nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay trục đường của đường Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hương Thuận quận 12, ngay sát bên với lại khu vực quận Gò Vấp luôn, ngay trục đường ở đền đường Quang Trung đi sang qua cầu vượt Quang Trung là tới rồi nha quý vị. Với căn nhà xây dựng và thiết kế rất đẹp mà đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương, chỉ với hơn 6 tỷ đồng một xíu và được gia chủ là tặng nội thất, nhà xây mới và sổ hồng riêng nha quý vị. Vâng, bên trên khu vực không gian phòng tầng lửng của căn nhà mình đây thì à, sẽ được gia chủ là tặng gia đình chúng ta với những các cái à, bộ sofa kèm theo là đồ trang trí bên trong với những các cái kệ à, để đồ trang trí và có kệ để tivi cũng như là để những các cái đồ ở bên trong cái khu vực trên tầng lửng của căn nhà mình nha quý vị. Với đường sau thì chúng ta sẽ có cửa sổ này để lấy gió và lấy ánh sáng nha. Một căn nhà với đường thông và đường lớn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 Trên đây thì ờ, phòng ngủ sẽ được nhà chủ là tặng full nội thất luôn rồi. Từ những các cái giường, cái tủ và kệ để tivi, bàn trang điểm và bên trên thì ờ, chúng ta sẽ được nhà chủ là trang trí với những các cái cây xanh tạo cho căn nhà mình thêm phần đẹp và sang trọng cho quý vị. Đây với căn nhà full nội thất nha, ngang với lại khu vực quận Gò Vấp luôn. Ngay sát bên uh, quận Gò Vấp luôn nha quý vị. Với uh, gần uh, khu uh, công viên lồng Hoa và chợ Đông Tây luôn. Đấy, ở đây thì uh, chúng ta ra ngay uh, ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu Phan X thì cũng rất là gần nha quý vị Đấy, với đường sau thì ở chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này và có giường cũng là có kệ để tivi, bàn trang điểm nha quý vị. Đấy, với tủ quần áo Đấy, và có cửa sổ đường sau và bên trong thì à, được gia chủ là dán những các cái um, giấy dán tường và có những bức tranh và có những các cái gỗ nha quý vị. Bên trên trần thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với những các hệ thống là trần thạch cao kết hợp với đèn sáng. Và cửa của căn nhà mình thì à, được gia chủ làm những cái chất liệu là gỗ um, uh, sồi nha quý vị Khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với um, um, mặt đá hoa cương Tay vịn bằng gỗ găm xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha đây là một căn nhà phải nói là rất đẹp và khu vực bên trên đây chúng ta sẽ có một cái um, không gian phòng tập gym ở khu vực đường trước này hoặc là có thể là để làm khu vực ăn nhậu ở bên trên cũng khá là rộng như quý vị. Đấy còn không thì gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng thờ đều được nha. Trên đây thì à, gia đình mình chúng ta có thể là sử dụng làm phòng ngủ cũng được nha quý vị. Đấy, với căn nhà xây dựng và thiết kế rất đẹp tuyệt vời với um, 3 phòng ngủ chính và có 4 nhà vệ sinh được full uh, Nội thất hai phòng rồi. Đấy khá là đẹp luôn. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ đằng sau của căn nhà, phòng ngủ số uh, số 3 nha quý vị. Di chuyển đến khu vực bên trên đây thì uh, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha. Một trong những căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời với thiết kế đầy đủ tất cả công năng và nằm trên vị trí ngay à, trục đường của đường Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận quận 12 nha quý vị. Và di chuyển ở khu vực đường trước đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái um, uh, phòng giặt này, phòng giặt và khu vực uh, phòng giặt và khu vực uh, phòng thờ, sân phơi nha quý vị. Đường trước thì chúng ta sẽ có cái sân thượng này. Ở trước đây thì gia đình mình có thể là trồng cây nha quý vị. Trồng cây khu vực ở đường trước sân thượng căn nhà mình với căn nhà xây mới và thiết kế đẹp. Được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ cho quý anh chị mình nha. Với à, căn nhà là xây dựng một trệt một lửng ba lầu. Rất là đẹp và sổ hồng riêng, sổ hồng chính chủ nha quý vị. Mua bán công chứng ngay trong ngày luôn nha. Đường sau đây thì chúng ta sẽ có khu vực để máy giặt này. Đấy, và đường trước thì chúng ta thấy là sử dụng là phòng thờ và cũng như là khu vực sân phơi đường sau. Đấy, với uh,